Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cùng với các kênh của Tiếng còn lại đó chính là kênh Tiếng Bóng Đá cùng với kênh uh, Tiếng Bóng Đá VIP nhé thì tiếng cũng chia sẻ rồi tiếng bóng đá VIP là cái kênh mà tiếng chuyên đăng những cái video tại cái vòng uh, giải đấu SEA Games 32 lần này lên đây cho anh em tham khảo nhé anh em đừng bỏ lỡ cái trận đấu ờ, khá là hấp dẫn tại cái giải SEA Games 32 Đông Nam Á lần này nhé tại cái kênh này đó thì anh em nhớ ủng hộ tiếng bằng cái cách là đăng ký theo dõi các cái kênh này của tiếng nha Ok thì quay trở lại với cái video lần này tiếng sẽ nhận định cũng như là phân tích cho anh em Đấy, phân tích cho anh em một cái trận đấu uh, tại cái giải Syria được diễn ra vào phi hôm nay đó vào lúc 1 giờ 45 phi hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai này thì cái trận đấu này uh, thuộc uh, giải đấu Syria nhé anh em vòng thứ 33 trận đấu giữa Udinese với Napoli thì uh, trước tiên uh, anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra trước nhé để anh em chúng ta có thể tham khảo uh, các cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra à, xong rồi đưa ra những cái sự lựa chọn cũng như nhận định phân tích về cặp đấu này đó xong rồi đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó an toàn nhất để cho anh em có thể tham khảo uh, kiếm cơm gạo nhé Ok thì nhìn vào màn hình anh em có thấy được đây chính là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đấu đầu đêm nay thì à, đội khách Napoli chấp đội chủ nhà Udinese với mức chấp là 0.75 còn à, về cái mã kèo hiệp 1 thì Napoli cũng sẽ chấp Udinese với mức chấp là 0.25 à, còn mã kèo tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.5 cho mã cả chặn và 1 hòa cho mã kèo ở ngay trong hiệp 1 à, và hiện tại cũng đã có các mã kèo như là mã kèo phạt góc cũng như là mã kèo thẻ phạt của cái cặp đấu này nha anh em đó thì Napoli cũng sẽ chấp đội chủ nhà Udinese với mức chấp là hai hòa mức chấp góc cả trận đó và chấp một hòa góc ở ngay trong hiệp 1 còn tại xỉu góc ở trận này đó 9.5 cho mã cả trận FT và 4.5 cho mã kèo hiệp 1 HT đó còn về thẻ phạt thì uh, à, đội chủ nhà Udinese sẽ chấp ngược cái thằng Napoli với mức chấp là 0.5 thẻ cho mã cả trận và chấp 0.25 mã thẻ phạt ở ngay trong hiệp 1 luôn đó còn về mã tài xỉu thẻ trận đấu này đó chính là 4.5 cho mã cả chặn và 1.5 à, ờ, tài xỉu thẻ cho mã ở ngay trong hiệp 1 thì à, tiến cũng à, xin chia sẻ lại thêm một điều đây chính là những cái mã kèo mà tiến đã sàng lọc để đưa lên cho anh em một cái à, bảng mà tỷ lệ kèo nó hợp lý nhất để cho anh em có thể dễ nhìn và tham khảo đó thì tiến cũng nói luôn là tiến không có tiện để đưa nhiều cái mã kèo hoặc là đưa trực tiếp một cái trang lên đây vì nó sẽ vi phạm cái chính sách của youtube anh em nó sẽ khóa đi cái kênh của tiến anh em không thể tìm những cái video này anh em theo dõi được nữa đó cho nên tiến mới sàng lọc ra những cái kèo như thế này để cho anh em dễ nhìn đó còn trên trang thì thậm chí nó còn mấy trăm mã kèo khác nhau nữa anh em đó trên trang mà nó chơi rất là thoải mái không bị mất like mất phí mà lại còn à, ăn cao nè đó nạp rút nhanh mà nó bảo mật nó an toàn nữa đấy ví dụ như mã kèo này là Napoli chấp Udinese 0.75 đi đó bỏ một bằng 0.95 là chỉnh trang nhé nếu mà mã kèo này anh em mà đưa qua bên ngoài ấy, nó chỉ cho anh em là à, ờ, vẫn chắc cùng mã là 0.75 luôn nhưng nó chỉ cho anh em ăn là ăn 7 ăn 8 thôi nó sẽ cắn lại từ anh em đó anh em thua thì anh em bị mất phí mất mất cái uh, vốn của anh em tụi nó lại được cái hoa hồng khi mà anh em thua còn anh em thắng thì tụi nó vẫn được uh, ăn like từ cái số thắng của anh em chơi như vậy để chơi làm gì đúng không đó nói chung cứ chơi trên trang tự ăn thua cũng chả ai biết mà ăn cao mà mà uh, lại thua nhiều khi mình lại tự có hoa hồng riêng cho mình nữa đúng không mình lại tích lũy này nọ cái kiểu đó nó sẽ không có bị lỗ như là chơi qua đầu qua cò ở ngoài ra nếu như mà cái kèo nó khó quá anh em thí dụ như thấy Napoli này nó chấp anh em sợ nó tung đội hình dự bị ra đi đó kèo này anh em không dám nằm kèo Napoli mặc dù là anh em rất kết Napoli chấp cái mã này đó có thể đợi bóng lăn 10 15 phút gì đó xem thấy trận nó diễn ra như thế nào xem Napoli nó có đá uh, uh, hết sức mình hay không xong rồi lúc đó mình vào kèo cũng chưa muộn hoặc là đợi kèo hạ xuống còn nửa trái rồi vào luôn đúng không anh em đó nói chung chơi tranh trang rất là lợi à, thì tiến cũng uh, chia sẻ một ít rồi thôi anh em nào mà muốn có một cái trang chơi uy tín ấy thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking internet banking có nghĩa là có thể chuyển khoản trực tiếp trên cái điện thoại của anh em ấy đó hoặc là anh em phải sử dụng cái ví momo thì chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi để anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 tiến có ghim ở trong video phía dưới màn hình này đó hoặc là anh em còn có thể liên hệ cho tiến qua bốn cái nền tảng ở phía dưới phần mô tả trong video này đây thì ờ, bốn nền tảng nó gồm có Facebook cá nhân Telegram fanpage và TikTok anh em có thể liên hệ trực tiếp qua bốn cái nền tảng này dưới phần mô tả cho tiếng nhé còn không thì cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0963 731 346 thôi đủ điều kiện thì anh em cần thì tiến sẽ giúp đỡ anh em cách tạo tài khoản trên trang đó cách uh, đặt kèo cách cá cược cũng như là cách mua bán kèo trên cái trang đó rất là lợi luôn nhiều kèo hay lắm anh em đấy thì uh, à, tiến cũng chia sẻ thêm một điều là hiện tại các cái nền tảng trên cá nhân của tiến như là facebook và telegram cũng như fanpage đang bị giả mạo khá là nhiều đó cũng là cái lý do mà vì sao tiến đưa những cái đường link chính thức lên cái kênh mô tả để cho anh em bấm vào thôi có thể uh, uh, vào được chính xác tìm được chính xác những cái tên của tiến đấy hiện tại có nhiều cái thằng nó giả mạo đặc biệt là trên cái telegram anh em hơn cái chục cái nick nó giả mạo cái cái tên uh, tiếng số kèo đó để nó nó lừa anh em nó kêu anh em chuyển này nọ lọc lá cái kiểu nó lừa anh em ấy nói chung thì anh em cứ ấn trực tiếp vào những đường link dưới phần mô tả trong video của tiến nhé còn không cứ liên hệ qua số zalo thôi anh em cần thì tiến hỗ trợ đó anh em cần thì thì uh, vào bờ thì tiến cũng sẽ đưa vào nhóm lấy những mã kèo chuẩn nhất luôn ok thì quay trở lại với cái uh, video lần này à, cũng như mã kèo mà tiến vừa đọc lên cho anh em tham khảo thì anh em hãy cùng tiến đi phân tích nhận định về cặp đấu này trước nha sau đó chúng ta sẽ đưa lên những cái sự lựa chọn mà nó ok nhất để cho anh em có thể kiếm cơm gạo từ việc mà theo dõi tiến trên youtube đó còn nếu mà muốn lấy mã kèo chuẩn hơn đó hoặc chơi trên trang thì tốt nhất cứ liên hệ đi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản trên trang để tự chơi đấy thì ok à, đầu tiên nhìn vào màn hình anh em có thể thấy được đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này đó chủ nhà Udinese sẽ ra sân với sơ đồ 3511 cái tiền đạo cấm cao nhất của uh, đội chủ nhà Udinese đó chính là Neturo đó còn cái thằng mà hỗ trợ cái thằng tiền đạo mang áo số 30 này đó chính là cái thằng uh, à, à, Berira thì đây chỉ là cái sơ đồ ra sân dự kiến thôi anh em đó còn về Napoli thì sẽ ra sân với sơ đồ là 433 quen thuộc ở mùa giải năm nay với cái bộ ba tiền đạo đó chính là Lujano cùng với uh, ờ, uh, ờ, Kelia và cái sự quay trở lại của cái thằng uh, ờ, uh, Osimhen đấy thì uh, Tiến cũng nói là một lần nữa đây chỉ là những cái sơ đồ mà chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu cho anh em chúng ta có thể tham khảo uh, một ít về cái sơ đồ về cái đội hình thôi đó chắc chắn là trong bây giờ chính thức bóng lăn nó sẽ thay đổi khá là nhiều đúng không anh em đó trước giờ bóng lăn cái đội hình chính thức chắc chắn nó sẽ không như thế này đâu đó cho nên tiến sẽ không nói nhiều về cái phần mà mà đội hình ra sân dự kiến nha thì tiếp theo anh em hãy cùng tiến xem qua về cái à, đội hình chấn thương của hai đội này về đội chủ nhà Udinese thì nó uh, có hai cái sự chấn thương nhưng mà đặc biệt là hai cái cầu thủ này đã có dấu hiệu bình phục và có thể ra sân trong cái trận đấu đêm nay quan trọng là cái huấn luyện viên uh, uh, tốt tiêu của Udinese có tung ra hai cầu thủ này không thôi đó là cái thằng uh, uh, à, Embassy cùng với uh, à, Delofield đó đã bình phục chấn thương rồi nha anh em còn về đội khách uh, Napoli thì vẫn đang thiếu vắng cái trường hợp của cái thằng Maggio Gui đó vẫn chưa bình phục chấn thương Ok thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái bảng xếp hạng tại Serie A hiện tại này à, đầu tiên là chủ nhà Udinese thì nó đang có được 42 điểm sau 32 vòng đấu 10 thắng 12 hòa và 10 thất bại này ghi được 42 bàn thắng và để thủng lưới 40 bàn đó một cái thành tích cũng khá là ổn khá là tốt dành cho Udinese ở cái mùa giải năm nay đó thì như anh em đã biết với cái điểm số hiện tại cũng như cái vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng này thì Udinese gần như là nó chả còn cái mục tiêu gì ở cái mùa giải năm nay cả đúng không anh em đó chắc chắn là nó sẽ trụ hạng ở mùa này đó và nó chắc chắn cũng sẽ không có cơ hội để đua cái ngôi vị mà giành cái vé dự cúp C2 hoặc là C3 mùa sau đâu đó vì hiện tại nó đang hơn cái nhóm cầm đèn đỏ là đến 15 điểm cách biệt một con số cực kỳ an toàn cũng như là kém cái vị trí top 6 giữ cái vé cúp C3 à, gần nhất đó chính là AC Milan đến 16 điểm cách biệt đó nói chung là Udinese nó đã an phận ở cái mùa giải năm nay rồi anh em à, còn về Napoli thì hiện tại nó đã bỏ xa cái vị trí thứ hai là Lazio đến uh, tổng cộng là 15 điểm cách biệt đó thì nói chung chỉ cần à, cái thằng Napoli nó thắng cái trận đấu này thôi đó chỉ cần thắng trận này thôi và ở vòng đấu sau nếu mà Lazio nó chỉ uh, ở vòng đấu sau chỉ cần Napoli nó cần thêm một cái chặng hòa nữa thôi đó thì chắc chắn nó sẽ lên cái ngôi vô địch sớm cỡ 4 vòng đấu ở cái mùa giải năm nay đúng anh em nếu như mà nó thắng trận này trước Udinese nó sẽ có được 82 điểm sau 33 vòng đấu đó với 82 điểm thì nó đã bỏ xa cái thằng uh, Lazio tổng cộng đến uh, uh, 82 điểm thì bỏ xa Lazio đến uh, tổng cộng là 18 điểm cách biệt đó à, nói chung thì cái trận đấu này chỉ cần cái thằng Nam Ly nó chỉ cần hòa hoặc thắng thôi em là nó sẽ lên ngôi vô địch sớm luôn nhá tiếng xin lỗi vì tiếng vừa uh, đọc thông số sai đây thì chỉ cần Napoli nó thắng nó hòa trận này hoặc là nó thắng rồi nó sẽ lên ngôi vô địch sớm năm vòng đấu tại uh, uh, Serie A đó nếu như nó hòa thì nó sẽ có được 80 điểm đó với 33 trận mà phía trước chỉ còn 5 vòng đấu thôi đó tích lũy nhiều nhất 5 trận thắng cho là vô cũng được có 15 điểm rồi đúng không anh em đó nhưng mà nó hiện tại nếu như mà Napoli hòa trận này thì Napoli sẽ hơn cái thằng Lazio đến 16 điểm cách biệt vừa đủ để lên cái ngôi vương vô địch ở mùa giải năm nay đó và chắc chắn với anh em rằng Napoli nó sẽ hướng đến một cái chiến thắng để lên ngôi vô địch sớm cũng chứ không phải là hướng đến một trận hòa đâu anh em đấy thì tiếp theo anh em có thể ờ, đảo qua với tiếng về cái phong độ hiện tại của hai đội này đầu tiên đó chính là Udinese thì nó có được 3 thắng 3 hòa và 4 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất tại Serie A đó một phong độ cũng khá là ổn dành cho Udinese cái mùa giải năm nay còn về cái thằng Napoli thì nó có tổng cộng là 5 chiến thắng đó 5 chiến thắng 3 trận hòa và hai thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mỗi đấu trường thì đáng tiếc cho Napoli nhất đó chính là nó vừa bị loại khỏi cái trận bán à, khỏi cái trận à, tứ kết cúp C1 châu Âu vừa rồi khi mà lượt đi nó thua cái thằng AC Milan đối thủ trực tiếp tại Serie A với à, tỷ số 0-1 trên sân nhà của Milan và quay trở lại cái trận lượt về trên sân nhà Napoli đã có được cái sự quay trở lại của Victor Simhen đó tiền đạo quan trọng bậc nhất của Napoli nhưng mà nó vẫn phải nhận một cái trận hòa với tỷ số ờ, là một điều trước AC Milan và đành phải bị loại khỏi cái dấu động giải đấu này dù cho ở mùa giải năm nay cái hàng tiền đạo của Napoli cũng như đội hình của Napoli uh, thi đấu phải nói là cực kỳ xuất sắc tại tại cái giải Serie A đó thì à, sau khi mà hòa trận này và bị loại khỏi cái vòng tứ kết cúp C1 châu Âu thì Napoli nó quay trở lại với Serie A với hai trận liên tiếp bất bại đỡ một chiến thắng 1-0 trước Juventus cũng như trận hòa mới đây nhất trên sân nhà trước cái thằng Salernitana đấy thì nhìn chung cái phong độ của Napoli dạo gần đây cũng khá là ổn nha anh em không đến nổi tệ nhưng mà đáng tiếc nhất là với một đội hình phải nói là uh, đang thi đấu vào form cũng như một phong độ cực cao nhưng mà lại bị loại khỏi cái vòng tứ kết cúp C1 châu bởi cái thằng AC Milan đó là một cái điều khá là đáng tiếc dành cho Napoli đó thì tiếp theo anh em có thể đảo qua về cái phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội cùng với tiếng này đầu tiên trên sân nhà Udinese nó có được hai thắng hai hòa gần như là bất bại ở bốn trận thi đấu gần nhất trên sân nhà và bốn trận đấu này thì thằng à, Udinese đều có được bàn thắng vào lưới đối phương đều ghi được hai bàn thắng trở lên đấy đặc biệt là có các chiến thắng khá là quan trọng như là chiến thắng 3-1 trước cái thằng AC Milan luôn nè anh em AC Milan này đó rồi hòa hai đều trước ở Begia cũng như hòa 22 trước Monza và mới đây nhất trên sân nhà nó cũng vừa hạ cái thằng Kemonese với tỷ số là 3-0 một thành tích phải nói là rất tốt dành cho Udinese còn về Napoli thì nó có được 3 chiến thắng đó 3 chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Torino cũng như 2-1 trước Lecce và 1-0 trước Juventus ở cái trận mới đây nhất tại Serie A và nó chỉ bị ờ, thua một cái chặng gần nhất ở bốn cái chuyến làm khách mới đây à, trước cái thằng AC Milan tại cúp C1 châu Âu với tỷ số là 0-1 khi mà nó phải thi đấu thiếu người đấy thì tiếp theo anh em hãy cùng tiến xem qua về cái lịch sử đối đầu của hai đội này đây thì trong lịch sử thì ờ, ở bốn trận đụng độ nhau gần nhất Napoli nó toàn thắng trước Udinese đó thì ở cái mùa giải năm ngoái Syria mùa giải năm ngoái nha anh em thì Napoli ở lượt đi trên sân nhà của Udinese nó cũng đã hủy diệt thằng này với số 4-0 và quay lại lượt về trên sân nhà của Napoli thì Napoli cũng đã thắng với tỷ số là 2-1 đó còn ở cái giải Serie mùa này thì ở trận lượt đi Napoli nó cũng đã hạ cái thằng Udinese với tỷ số là 3-2 đây là trận lượt đi Serie mùa gầu, mùa mùa này nhé anh em đây tiến sẽ cho anh em xem này thì ở lượt đi Napoli nó chấp ờ, với mức chấp là 1.25 đó với cái ờ, tư cách là được thi đấu trên sân nhà nhưng mà trận đấu này trận đấu này tuy là Napoli thắng 3-2 nhưng mà anh em ờ, bet thủ cũng đã thua nửa mâm ở cái mã kèo này đúng không anh em đấy thì ở trận này anh em có thể thấy được là Napoli nó kiểm soát bóng vượt trội đến 63% so với 37% của cái thằng Udinese và tung ra được đến 15 pha dứt điểm trong đó có 5 pha gây nguy hiểm cho đối phương đó còn Udinese cũng tuy kiểm soát bóng ít thôi nhưng mà nó cũng có những cái thông số không có tệ cho lắm khi mà nó cũng tung ra được 10 pha dứt điểm trong đó có 4 cú sút gây nguy hiểm này đó thì ở trận này à, đáng tiếc nhất đó chính là Napoli nó đã dẫn trước 3-0 nhưng chỉ còn 10 phút cuối thì trong vòng 3 phút từ phút 79 đến 82 Udinese nó đã gỡ hòa liên tiếp với hai cái bàn thắng đó và và dẫn trận này khá là hấp dẫn ở à, ờ, 10 ờ, phút cuối cùng tính luôn cái hiệp phụ anh em đó nhưng mà trận đấu vẫn nghiêng vào cái chiến thắng dành cho Napoli đó thì nói chung là Udinese mùa giải năm nay nó thi đấu rất là kiên cường cũng như là cái cái à, đội hình của nó đang có sự gắn kết rất là mạnh nha anh em Đấy thì quay trở lại với cái trận lượt về tại Syria mùa này Đó như những gì Tiến đã th phân tích thì anh em có thể thêm xem thêm một cái thông số khác mà anh em có thể đầu tư trong cái trận cầu đêm nay này đây thì 5 trên 7 trận hai đội đối đầu với nhau đều xuất hiện từ 5 thẻ phạt trở lên đó đều có từ 5 thẻ phạt trở lên chứng tỏ là hai đội bóng này rất là va chạm với nhau anh em đó thì đấu rất là quyết liệt cũng như là 7 trên 8 trận đụng độ với nhau gần đây nhất thì cả hai đội đều có được cái bàn thắng vào lưới đối phương đó và thêm một mã kèo đặc biệt đó chính là 6 trên 6 trận đối đầu với nhau cả hai đều có từ 3 bàn thắng trở lên đấy thì nhìn chung với những gì Tiến đã phân tích với cái phong độ mà Udinese nó có thể là ghi bàn liên tiếp ở bốn trận sân nhà gần nhất trước trước mọi đối thủ mà mỗi trận nó đều ghi từ hai bàn thắng trở lên một cái thông số cực kỳ ấn tượng cho hàng tiền đạo của Udinese đó cũng như là Napoli tại cái à, những cái chiến làm khách gần đây tại Serie A thì nó đều có được cái bàn thắng vào lưới đối phương đó thậm chí là nhiều bàn thắng là khác đó thì nói chung hai đội này đều có khả năng một cái hàng tiền đạo đang thi đấu rất là vào form đó thì nói chung là là tiến cũng nghĩ là trận đấu này Udinese nó vẫn sẽ có được bàn thắng vào lưới của Napoli đó dù cho Napoli có giành chiến thắng hay hòa trận đấu này đấy thì nói chung với những thông số này cũng như cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra cái thời điểm này thì tiến sẽ chốt cho anh em các cái tỷ lệ kèo mà anh em có thể đầu tư như sau đầu tiên là anh em có thể vào cho tiến mã đá kèo là đội chủ nhà Udinese được chấp 0.75 ở cái trận cầu điểm này cũng như là Udinese anh em có thể đầu tư thêm vào mã kèo tài 2.5 ở trận đấu này đây anh em tài 2.5 nha mã này thì thì tiến thấy là mã kèo tài nó khá là dễ nổ này đó vì hiện tại anh em nghĩ đi 6 trên 6 trận đụng độ với nhau gần nhất cả hai đều có từ ba bàn thắng trở lên thì đó không có lý do gì mà anh em không đầu tư cho tiến vào cái mã kèo 2.5 cả cũng như là Udinese đang bất bại ở 4 trận thi đấu gần nhất trên sân nhà và trận nào nó cũng có từ hai bàn thắng trở lên và đặc biệt là có một cái chiến thắng ờ, với tỷ số ờ, đậm 3-1 trước AC Milan thì AC Milan cũng chính là cái đội vừa mới loại cái thằng Napoli với tỷ số 1-0 à, ờ, tại cái cúp C1 vừa rồi đó nhìn chung thì Udinese thì đấu trên sân nhà cũng là một đội bóng rất là khó lường anh em dù cho cái đẳng cấp của nó cũng như cái đội hình của nó không có chiều sâu như là Napoli hiện tại đấy thì nói chung đây là hai cái mã kèo tối ưu nhất mà anh em có thể đầu tư bên cạnh đó anh em có thể vào thêm cho tiếng mã kèo là uh, tài hiệp một ở trận đấu này đó thì nói chung ba mã kèo mà tiếng chốt cho anh em trong cái trận cầu đêm nay đó chính là tài một hòa cả ở ngay trong hiệp 1 này ht là mã kèo hiệp 1 nha anh em đó tài một hòa hiệp 1 và tài 2.5 cả chặn này cùng với đó là Udinese được chấp 0.75 cả chặn đó và tiếng cũng xin nhắc lại FT là viết tắt cho cả chặn nha anh em đó và HT là hiệp 1 thì anh em nào mà trùng máu hợp ý với tiếng thì có thể đầu tư theo cái mã kèo này còn không thì xem như tham khảo thôi đấy thì uh, tiến cũng xin nhắc lại một lần nữa nếu như mà anh em muốn có những mắc kèo chuẩn hơn ấy thì trước giờ bóng lăn đi khi mà tiến nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức của hai bên ấy biết được cái lối chơi của napoli nó có bung hết sức ở trận đấu này hay không cũng như là udinese nó có triển khai những cái uh, uh, lối chơi mới để uh, chuẩn bị cho một mùa giải sau có những cái cái thứ hạng cao hơn đó cũng như là dự một vé cúp châu Âu để đi vào câu lạc uh, lịch sử câu lạc bộ đúng không em vì cái đội hình của Udinese hiện tại cũng thi đấu khá là ổn đó thì nói chung trước giờ bóng lăn khi mà đội hình chính thức ra sân ấy cái lối chơi mà tiến đã nắm bắt được khi đó mà tiến thấy có gì thay đổi tiến sẽ lập tức đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em chơi đó còn những anh em nào mà đang thua tha sao bờ muốn gỡ gạt muốn vào nhóm của tiến để lấy những món kèo chuẩn nhất hoặc là những anh em nào à, có kinh nghiệm về chơi bên bóng nhưng chưa tìm được một cái trang uy tín để chơi vẫn phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò bị mất like mất phí anh em ờ, rất là ghét nhưng mà vẫn chưa tìm được một trang chơi ấy và muốn có một cái trang chơi giống như tiến tin tưởng tiến thì anh em bắt buộc phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có đăng ký cái internet banking là chuyển khoản online ấy, có thể chuyển trực tiếp trên điện thoại của anh em ấy hoặc là anh em phải có sử dụng cái ví Momo thì chỉ cần một trong hai nền tảng đó thôi anh em cứ liên hệ ngay cho Tiến Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản trên trang cách nạp rút trực tiếp vào cái trang đó để anh em chơi đó cũng như cách đặt kèo cách vào kèo cách mua bán kèo Tiến sẽ chỉ cụ thể hết Ok anh em cần thì đủ điều kiện thì cứ liên hệ cho Tiến qua số Zalo 0963 731 346 Tiến ghim ở phía dưới màn hình trong video này đó hoặc là có thể liên hệ cho tiến qua bốn cái nền tảng ở dưới phần mô tả trong video nhé ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây anh em nào thấy uh, trùng máu thì vào thấy nhận định của tiến hay thì để lại một cái lượt like ở trong cái video này cũng như ủng hộ các cái kênh của tiến mà tiến đã giới thiệu vừa qua đó chính là cái kênh uh, uh, đầu tiên đó chính là cái kênh tiến sâu kèo đó tiếp theo là hai cái kênh còn lại đó chính là kênh uh, tiếng bóng đá cùng với tiếng bóng đá vip nha anh em ok thì tiếng cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư đặc biệt là thắng full ba mã kèo ở trong cái trận cầu đêm nay mà tiếng nó đưa ra trong cuộc đối đầu giữa udinese với napoli và tiếng cũng chúc cho anh em cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nha ok và tạm biệt anh em hẹn gặp lại anh em ở cái video kế tiếp nhé